như mà đám cưới làm hát sảnh này sảnh kia sảnh kia sảnh kia em này em đi múa đám cưới là biết đâu đó em gặp anh sao là đó em đi múa đám cưới là múa à, sảnh a xong rồi qua sảnh b sảnh ờ, sảnh d nghĩa là xoay vòng vòng vòng vòng á cái động lực cũng như là cái thời gian nào mà anh muốn quyết tâm vô Sài Gòn? À, tại vì à, nếu mà làm con người mình thay đổi á, là từ khi mình vô trường nghệ thuật quân đội mình ra ngoài Hà Nội mình học thì từ đó bắt đầu uh, trong quân đội họ mới rèn luyện cho mình được cái tính tình nó ngăn nắp cách nói chuyện rồi là cái suy nghĩ mình có nhiều cái thời gian để mình chiêm nghiệm lại cái yeah. Dạ. cuộc sống của mình hơn. Vô dạ, quân đội là ra là khác liền luôn, dạ, thay đổi khác luôn. Dạ. Làm giới thiệu cho thằng này vô đi. Thôi không tụi con đang ngoài đời sung sướng mà mẹ. Cho nên để vô vô nó học hỏi nó thay đổi đi. Dạ mẹ mẹ cái mẹ mẹ vui mẹ cho con hỏi một khi mà anh hiếu ở bên cạnh mình còn thấy lo lắng như vậy còn khi mà anh hiếu đi xa như vậy thì cái nỗi lo nó như thế nào hả mẹ anh hiếu ờ, từ ngày đi xa thì nhiều lúc ví dụ như là cứ lâu lâu vô thăm thôi dạ thì dạ. thầy con thì cũng thương nhớ nhưng mà rồi vô thăm được một ngày rồi về về thì khi trên đường về thì cứ nghĩ buồn buồn con mình biết ở trong nào nó sống như nào là hồi chưa nổi tiếng dạ anh còn nhớ là bao năm bao nhiêu anh anh vô thành phố hồ chí minh không hai nghìn trăm lẻ sáu hay là anh vô đây mục đích để làm gì anh hiếu ờ, đi vô làm ca sĩ thôi nhưng mà mình nghĩ là hồi xưa học trong trường ở trong ờ, quân đội thì ờ, người ta nguyên tắc quá dạ. mình mình mình là mình là muốn bay nhảy hơn sau này thì mình xin ra ngoài ờ, quân đội mình mới vô sài gòn mình lập nghiệp anh vô sài gòn là bao nhiêu lâu anh mới nổi tiếng và cái cột mốc nào mà quan trọng nhất để ta biết tới cái tên hồ văn hiếu anh chắc cái cột mốc quan trọng nhất hình như là 2013 lúc mà mình, mình ra cái bài câu bướm xuân với bài con cảm xúc còn ờ, uh, 2006 bắt đầu đi vô để mà quen biết đi xin hát đám cưới rồi mình đi làm từ lâm nghề hết làm phục vụ làm tiếp tân giữ xe rồi tất cả mọi công việc để mình làm nhưng mà trong cái trong cái thời gian đó là vẫn đi hát ban đầu mới làm ờ, ở nhà hàng thì thấy mấy mấy người ca sĩ hay hát đám cưới á thì mình nghĩ là mình cũng hát được yeah. Dạ. mình mình tại vì mình học ở trường ra mà mình nghĩ mình à. hát được nên mình xin hát đám cưới nhưng mà từ đó các bạn ờ, hát chung với mình nó bắt đầu giới thiệu giới, thiệu, giới thiệu dần xong rồi bắt đầu ờ, mình mới tách dần cái công việc đổi ca cho các bạn để mà mình đi chạy show rồi một hồi mình có cái mối quan hệ nhiều bắt đầu mình mình nghĩ luôn mình không có đi làm mấy công việc bình thường nữa anh nhớ cái lương đầu tiên mà anh nhận khi mà anh đi hát là bao nhiêu tiền không đầu tiên đi hát thì mình xin đi hát không có lấy lương không lấy lương luôn tại vì Yêu người ta không luôn. biết mình hát làm sao đúng rồi mình mình muốn ờ, cho người ta biết cái giọng mình đã với lại ờ, mình hát như thế nào chứ cũng không dám nói tiền sau này thì ờ, nếu mà lấy cái lương đầu tiên đầu tiên như là bốn chục như mình hát một cái sảnh đám cưới như bốn chục năm chục gì đó hình như mà đám cưới làm hát sảnh này sảnh kia sảnh kia sảnh kia em này em đi múa đám cưới là biết đâu đó em gặp anh sao là đó em đi múa đám cưới là múa à, sảnh a xong rồi qua sảnh b sảnh ờ, sảnh d nghĩa là xoay vòng vòng vòng vòng á tức là lúc mà ra mới vừa ra nghề là mình phải chấp nhận hết tất cả mọi cái dạ. miễn sao mình được hát rồi thôi dạ. nhưng mà lúc đó là cái thời gian đó là chị có biết là là hiếu à, đã là khó khăn nhưng mà con mình sinh ra là quý tử mà bây giờ mà nó nó phải làm gì chắc chắc buồn cái buồn cảm lắm xúc của cô đó như thế nào dạ. cô dạ, nhiều lúc ờ, thí dụ như chậu nó ở xa mình thì ở ờ, ừ, mẹ con không được gần đúng dạ. rồi không lo con đi làm nó. không có lo được dạ. nhiều lúc thí dụ như mình ở buôn mê mình đi ờ, đi tiệc cưới đi mình thấy dạ. người con người ta phục vụ vậy tự nhiên mình nhớ con mình à. nó làm ở trong đó như nào đi hát rồi như nào thì có sợ tan hiếp nó không cũng sợ chứ không mà thật ra lúc lúc mà đi hát á thì thì em có giấu gia đình em không có cho biết đâu sau này kể cả bắt đầu sắp nổi tiếng nhà em cũng biết tại tại, tại sao cưng giấu em không có muốn là nhà lo à. tại vì cái tuổi mình nó nhiều khi càng ngày càng lớn mà suốt ngày cứ đi hát long bông long bông, thì ở quê mà lúc nào nhà cũng kêu là mày không ờ, có chịu kiếm một công việc gì đó ổn định đi để làm cho nó ừ. khỏe hơn ờ, người lớn thì họ muốn như vậy cho nên là mỗi lần mà khi ờ, mẹ quen vào sài gòn á hoặc là chị vào mỗi lần kiểm tra hoặc là gặp mình á mình lúc nào mình cũng giả bộ hết á ban đầu thì mình vô mình đi làm phục vụ à. nhưng mà mình cứ nổ với ở nhà để để ở nhà bớt lo đó là kêu ừ con đang ờ, làm ở trong nhà hóa thanh niên nè mình cũng phải nói là làm đúng nghề à. để cho mọi người an tâm hơn ví dụ như là mình thuê nhà trọ cũng nhớt nhát rồi đó cũng đâu dám dẫn nhà dẫn người nhà vô đâu chứ, chứ mỗi lần mẹ lên thì gặp ở đâu thì uh, mẹ thì qua nhà cô ở mỗi dạ. lần lên sài gòn á qua nhà Anh cô ở qua. hoặc là ở nhà nghỉ gì đó mình chạy qua mình đang uh, bận đồ đi làm nhưng mà phải cố gắng bận cầm lúc nào phải cầm theo áo sơ mi với quần trắng để cho dúng kiểu làm nhà nước á dạ. để cho nhà khỏi lo mà em thắc mắc á là đang cực khổ vậy mà cái cái cái bài con bướm xuân bướm ơ đó anh quay mv cái, cái thời đó em nhớ là em đang học trường sân khấu mà em đi tới quán cà phê nào đi ra ngoài đường cũng nghe con bướm xuân con tức là nó nó lan rộng hết tất cả mọi nơi á mà tiền đâu mà anh chi, chi phí mà anh anh đầu tư cái mv đó là ở đâu anh có ờ, cái mv đó là, là bên một cái đơn vị một cái trang web á họ thấy là cái bài đó nếu không quay thì hơi bị uổng à. họ kêu là ồ cái bài này sao sao sao lại em không có làm đi em không có tiền không nên tiền. là bên đó là họ tài trợ cho mình làm luôn dạ cô ơi cho con hỏi cái bài mà con bướm xương mà khi mà biết anh hiếu mà nổi tiếng người biết tới nhiều là lúc đó là cô biết là anh hiếu đã nổi tiếng chưa hay là có cô vô tình cô coi hay là có ai bạn bè bà con ờ, nó ờn hiếu đăng nó đăng mọi người đang chú ý tới nó lúc đó cô cái cảm giác cô sao hãnh diện với bà con không cô bắt đầu bắt đầu đó bắt đầu đó bắt đầu đó đầu là nổi màu á nổi màu liền rồi có đứa con nổi tiếng rồi không mà lúc con nổi tiếng là ở quê là chắc hàng xóm vô nói hả má hàng xóm người ta coi rồi người ta nói trời ơi bà, bà có, qua, bà có cái thằng trai sướng quá sướng quá à? tôi mừng cho bà đúng là khi là dạ. anh nổi tiếng một cái là coi như là dạ. qua một cái trang mới sáng rực rỡ luôn á hồi xưa thì ban ban ban ban đầu á em đi hát bắt đầu đi hát á cũng ờ, lâu lâu cũng ờ, có gọi về cho mẹ một hai lần ví dụ như là mình được lên tivi á hồi xưa là em hát tốp ca nhóm gì anh rồi đó em nhóm, nhóm, nhóm giai điệu xanh giai điệu xanh nhưng mà lúc đó hát tốt ca mỗi lần quay hình nó không có thấy mặt mình bờ nhạc kiếm nó chết luôn vậy đó <laughs> nhà gọi hoài cái ủa sao mày đâu rồi mà tao không thấy đâu hết vậy cái ủa con mới vừa hát xong mà cuối cùng là không thấy mình quê quá mình mình nghĩ là thôi, lần sau không gọi nữa mẹ vui mẹ cho con hỏi khi nào anh hiếu hát ngoài sân khấu mẹ lên mày làm khán giả không có hồi xưa là có anh hiếu có về quê dạ có hát về, về quê mình luôn về quê buôn mê thuộc á lúc đó là ngôi sao chưa cơ chưa chưa má chưa chưa chưa nổi chưa là ngôi sao sinh. chưa nổi luôn lúc lên hạt á thì cô đừng ở dưới này dạ đựng dưới này thì nhiều lúc đâu có giảm nghe đâu đâu dòm coi đâu ủa sao kỳ vậy con sợ sợ như lúc bệ sợ đâu sợ hát nhép vậy bệ sợ hát nhép bệ sợ già la la có hát nhép không mà mẹ sợ vậy không nói giỡn thôi ý là mẹ thấy nhiều khi hát mà thở hồi hộp quá hộp dùm cho con hồi hộp quá cứ thờ rồi thấy sợ quá xong là cô nẹ cô đi coi khán giả nội nội như nào trời ơi thấy thương như đi, đi thám thính rồi dạ, đi đi đi xung quanh á đi, đi, đi nghe ờ. thử tình hình người ta nói mẹ sợ à. nhiều gái nhỏ nhỏ không à ví dụ như sợ rách quần hoặc là nhảy bị cái gì đó ờ. sự cố không không thật sự em, chia sẻ với chị thật lòng luôn yeah. Dạ. cái đó là cái nỗi lòng của người mẹ lo đó lắm sợ lắm sợ đủ khi thứ, nào mà hạ xuống rồi khi đó nó mới trái bắt đầu yên, yên lặng lại nhưng mà em bây, là bây giờ, giờ là thay đổi rồi ờ. giờ là không không không phải là dễ thương lo như vậy dễ thương dạ, hồi xưa là lo vậy dạ em em em đến bây giờ cũng vậy nè thật ra có cũng có những cái chương trình này kia nọ mà chính bản thân em em cũng không dám coi là em luôn á chứ đừng có nói làm chi mà tại vì cái gì mà mình mình mình mong chờ nó quá mình yêu quý nó quá mình rất sợ nó vỡ đi râm, do sợ nó bể đi rồi, rồi đó. mình mất râm, cái đó thì tim. đúng rồi rồi à, cô còn nhớ cái à, khi mà anh hiếu nổi tiếng cái tháng lương đầu tiên á mà anh hiếu gửi gì cho cô là nhiêu tiền không à? nói chung hồi rồi cô vô sài gòn hiệu quả nổi dạ mà ơi thôi bây giờ mình ờ, đi siêu thị đi trời là đủ đi siêu thị là đủ má đi siêu thị đi siêu thị đi sắm ờ, đồ á nhưng mà cô nói không mà nhiều đồ lắm Trời má nhiều đồ lắm Má nhiều đồ lắm nhưng mà anh hiệu cứ bắt ra nói thôi giờ má phải sắm cái gì cho con vui lòng Con dạ. mới lành lương Trời Nhưng mà cô rất là xúc động Dạ lúc đó là cô xúc nhớ động. anh Hiếu mua cho cô cái gì Thì cô lừa gì thì anh Hiếu trả tiền cái đó Dạ Nhưng mà cô mua chỉ mua một bồ thôi để cho Hiếu vui thôi Dạ khi mà cô nghe anh hiếu cô thấy giọng hát anh hiếu hay không có góp ý gì cho anh hiếu giọng hát của mình không cô bây giờ thì cô không góp ý nhưng mà hồi xưa thì cô góp ý dạ ngày xưa cô thấy cái giọng anh hiếu làm sao hồi xưa thì nói chung ờ, thí dụ như lâu lâu hiểu cứ gọi điện về cô thí dạ. dụ nói là con hát vậy mà thấy được không dạ cô nói thì bữa nay thấy được rồi nhưng mà thể lực yếu thể lực yếu thể lực yếu là hồi xưa á dạ ngày xưa con vậy mẹ con nói trội mày diễn vô duyên quá mày mà ở ngoài ta nói ôi mày diễn được mà mẹ lúc nào cũng thôi mày diễn viên cái miệng thiết chế cái miệng lại điện lên con góp ý hoài sao rút kinh nghiệm tại vì mẹ mỗi lần tư vấn cái bài nào á mẹ khen hay ra uh... là thắng anh không không ai coi hết <laughs> ủa là là sao, sao vậy có nghĩa là mẹ tư vấn mẹ thấy bài đó hay à, mẹ cái bài đó thấy mẹ hát hay á cuối cùng đưa ra không ai coi à, à. tại vì cái này nè cái tuổi tác giữa tụi mình đó chị với với lại mấy đứa trẻ là một cái khoảng cách hơi dạ. xa mà hiếu thì là cái dạng là là sôi nổi là trẻ trung thành ra là Rồi mẹ thích hát ừ. mấy bài cũ đó à. đúng rồi đó vậy ngoài cái nào góp ý giọng hát của anh hiếu cô nào cô góp ý về trang phục rồi cách make up rồi tóc tai như nào có, cô cái đó cô cũng có hay dạ. góp ý thí dụ như đi ra mà tóc nó hơi sầu thì cô cũng góp ý Cô mà vấn hiếu nó nghe không chị nghe nghe hả dạ, Có dạ, nghe thì nghe. Uh, má nhiều lúc nói cũng uh, cũng đúng tại vì nhiều khi em thấy mặc đồ đồ thấy được được thì thì má em xuống kêu là ok đồ này được thì mình mình tự tin hơn tự tin hơn khi ra ngoài đường ừ. hiếu cũng rất là hạnh phúc là có một cái người mẹ cũng có như một người bạn luôn quân đó sư đúng luôn. rồi một không thì dù sao luôn. em cũng có stylist khi mà mặc đồ đi ra thì stylist chọn trước xong rồi ra mẹ chọn thêm lần đó thấy chưa trời trời hai ba lớp luôn hai ba vẫn xấu như thường cô ở nhà anh hiếu là là thích ăn món gì nhất cô trưa chị ăn cơm còn sáng thí dụ như cờ hai tiếng sau là cứ ship ship ăn ăn vặt á à, ăn ờ, vặt ăn vặt á thí dụ như thích ăn món này rồi hai tiếng sau thì ăn món khác là ăn thôi. liên tục liên tục vậy à, dạ, thì chỉnh là buổi trưa ăn cơm thôi chính còn, là buổi trưa còn ăn vặt là cứ ăn ngày hai ba lần à, mỗi lần mẹ nấu á, thì mình ờ, hay đứng đó bóc đồ ăn mà ít khi nào mình chờ chờ chờ vô tiệc mình mới ăn lắm tới khi vô một cái là no luôn rồi không ăn được nữa. ở, mình ở nhà anh có siêng tập thể dục thể thao không cô có cũng có Thỉnh hả thoảng khi ăn nào... giặt nhưng mà cũng có tập đúng không cũng có ăn giặt mà không tập là thè lè ra luôn nha nhưng mà cái này ăn vặt như từ nhỏ không chị hay là bằng dạ nhỏ cũng hay ăn vặt em thích ăn mấy đồ ờ, nhỏ nhỏ không à ví dụ như chè rồi rau câu rồi bánh tráng trộn rồi vậy hả kiểu ờ, kẹo mút ờ. À. nách <laughs> cái tánh tình của đứa con gái quá ha. Ừ. nhưng mà nó rất là nhưng mà nhưng mà rất là đàn ông tức là nhưng mà lại bản lĩnh cứng cỏi anh hiếu ờ, có, bạn gái chưa con anh hiếu chưa chưa luôn chưa có bạn gái hiếu ơi sao tới cái này mà anh hiếu mặt căng căng vậy hả anh thì sao à, vậy? đây cũng là à... ai cũng hỏi ai cũng thắc mắc hết fan của anh cũng vậy cái bản thân em cũng vậy rồi chừng nào chừng nào anh có nửa còn lại thì thật ra thì ai ai cũng muốn ờ, lập gia đình hết á nhưng mà mẹ cũng nói hoài à suốt ngày mình biết là mẹ cũng coi tỏ ra nhiều khi cũng khó chịu luôn á ờ, kêu thôi bây giờ mày làm gì làm chứ cái gia tài lớn nhất tao nghĩ là gia đình với con cái dạ yeah. chứ mày lo kiếm đi mà thật sự thì uh, sau khi mà mà, mà mà chia tay người yêu xong á thì mình thật sự <laughs> mình mình cảm thấy là mất niềm tin mà, thì sợ, cũng còn mất niềm tin nó lại yêu. nó cũng sợ yêu nó cũng là nhưng mà mình mong là sẽ có một người nào đó thay đổi cuộc sống của mình dạ dạ. giờ để cho mẹ đi tìm con dâu được không chị có giờ chị đi tìm con dâu chị ép nó không chị dạ đúng rồi giờ cô cô nào mà cô mẹ. cô thấy người này dễ thương người kia tính tốt cô giới thiệu cho anh hiếu không có cô cũng có tâm sự nói chung là những đứa mà cô thích thì hiểu là không thích lúc đó cũng có hợp nhưng mà nói thôi giờ mình có ở bên ta đâu mà hợp phải ở rồi mới hợp chứ à cậu phải cho ở rồi mới hợp luôn thì ý là như vậy nhưng dạ. mà cô nội về nhưng mà nội không có hợp giống như là mỗi lần ờ, em cũng bị hay bị ờ, cái cái sợ nỗi sợ hãi khi mà tết nhất hoặc là mỗi lần mà họp ừ, bà con lại với nhau á ai cũng nói hết mình mình rất là sợ mình không không dám ngồi nói chuyện luôn á rất là đau đầu dạ. nhiều lúc cô tâm sự là giờ tôi là tuổi lớn rồi nhưng mà mình phải có một gia đình dạ dù sao nữa mình về mình có vợ con nó cũng vui nhiều lúc đi làm về thấy thù thù vậy thấy cũng tội